cái ghét chân zin á thì lúc đầu không sao nhưng sau một thời gian là cái cao su thun này nè nó chai nó cứng cái độ đàn họ độ co nó là độ ép vô nè nó không có được ừ, nhiều nữa nó sẽ làm cho cái ờ, cái vòng sắt này nè nó cọ với cái miếng nhôm mà nhôm với sắt á thì nó mà xét với nhau thì nó mòn hơn mòn hơn so với ờ, sắt với sắt cái của Yamaha mấy thằng Sirius rồi nó sẽ có một cái ờ, khung sắt trong đây nè cái miếng sắt nó nó nó ma sát cái miếng sắt nó sẽ không có bị mòn nhiều so với ờ, cái nhôm với sắt nè giờ mình sẽ phải thay nó miếng bên đây à, khớp nè miếng đây để cho hai cái mặt bo không tròn ở ngoài ép xuống đút vô coi chừng nó bị à, rớt ra các bạn nó bắn cái mất tiêu luôn robot bắn bi luôn bạn nó chơi robot bắn bi không giống giống vậy đó rồi cho nó ngay cái lỗ xỏ vô không đẹp không Đó. nhìn cái hai hoàng nhân nó chớp ở mình chơi lấy cái chai à, thuốc tẩy màu hồng của thái lan nha các bạn quét lên á soi bọt cái nhôm này luôn giờ nó đục ngầu hay ghê nhát tay quá nãy giờ đóng là vô rồi hư nên lúc vô hơi khó rồi xong bẻ nha bẻ sang hai đầu chai lên liền hơi gung hơn so với à, cái chân diêm rồi các bạn sẽ sắp như vậy cho cái hai mặt cong rồi nè ở ngoài này bộ khó gắn dữ ta vô chừng nó búng mất tiêu cái riêng các bạn đưa vô cẩn thận cái càng các bạn bắn tiêu dương bi rồi thu quắc luôn đó, các bạn chỉnh cho cái thẻ ngay là không lội ngay để nó vô cái cái chốt nó vô rồi. khá là cứng đó. thấy thấy trên mạng mấy anh làm dễ quá em làm có vẻ khó khăn đó ok sao cái nút ở trên không không vô ta lỗ trên không ngay không không không dính cái tách ở dưới thì vô Đó, đẹp ta ở trên không ngay lắm rồi giờ mình dán lại né chốt vô những cái lông đền với cái chốt trẻ vô khóa lại xong, đẹp đó nhìn thâm mỹ không rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo Đó. Ừ. nó hơi gơ một tí tại vì nó cái khe hở nó rộng quá nè đó quá rộng này chèn thêm một cái thẻ nó chắc được sẽ hơi khó gắn tại vì cái lò xo nó nó dài quá các bạn coi nè nó đưa vô sát vô tới đây luôn đó vô cái lỗ này luôn cái nhôm này nó không đồng lắm không đồng màu lắm